trồng đậu được đậu, hết thảy những sự tình chúng ta gặp phải trong đời đều không hề ngẫu nhiên, nó chính là kết quả từ những nhân mà ta đã gieo từ trước. Phúc báo của con người là dựa vào tài năng hay nỗ lực. Xưa nay có rất nhiều người tài giỏi, nhưng lại luôn gặp phải chuyện bất hạnh, những sự tình tưởng như là không thể, nhưng lại xuất hiện ở trên thân của anh ta. Người khác dù muốn giúp cũng không thể giúp được, cuối cùng phải chịu cảnh cô độc đau khổ thất vọng. Trên đời này, vì sao lại có người suối quẩy như vậy? Hãy cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay. Trên đời này không có gì là vô duyên vô cớ, thiếu nợ thì phải hoàn trả, phúc báo là từ tích đức mà đến, khổ đau chính là do nợ nghiệp. Thay đổi hành vi, làm nhiều việc thiện thì mới có thể thay đổi được phần nửa cuộc đời còn lại của mình văn võ song toàn nhưng thi cử không đỗ đạt. Triều đại nhà Thanh có một người tên Lý Bân Như, là người rất có học thức, hơn nữa lại tinh thông võ nghệ, có thể nói là văn võ song toàn. Chỉ tiếc rằng anh ta thời vận không tốt, suốt 20 năm tham dự các kỳ thi, lần nào cũng tràn đầy tự tin nhưng cuối cùng vẫn thất bại trở về. Thất bại nhiều lần trong các cuộc thi văn, Lý Bân Như quay sang ứng thí võ nghệ và không ngoài dự đoán anh đã giành được thứ hạng cao ở quê nhà. Mọi người đều cho rằng khi anh lên kinh thành dự thi chắc chắn sẽ đỗ đạt. Vào ngày thi trời đột nhiên đổ mưa to. Lý Bân Như sau khi nhận bài thi liền đi đến chỗ ngồi. Anh để bài thi trên bàn rồi cúi xuống chỉnh lại đôi giày, nhưng lúc ngẩng đầu lên thì không thấy bài thi đâu nữa. Điều này khiến anh ta vô cùng bối rối Rõ ràng là đặt bài thi ở trên bàn Nhưng chỉ trong nháy mắt đã không thấy đâu Anh ta lập tức đứng dậy tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy Hóa ra bài thi bị rớt xuống đất Nhưng anh ta không để ý Trong lúc tìm kiếm vô tình lại dẫm lên bài thi Thảm hại hơn là bài thi đã bị chiếc giày của anh ta dẫm cho nhiều nát Lúc Lý Bân Như phát hiện sự việc thì đã vô phương cứu chữa anh ta khóc lóc bẩm báo với quan chủ khảo. Quan chủ khảo tuy đồng tình với anh ta nhưng lại lực bất tòng tâm bởi vì xưa nay chưa từng xảy ra chuyện này, lại càng không có tiền lệ đổi bài thi, cho nên đành phải mời anh ta ra khỏi trường thi. Sau đó, Lý Bân Như lại tiếp tục tham gia cuộc thi võ nghệ, nào ngờ con ngựa mà anh cưỡi bị ngã và bị thương phần eo, nên anh ta không có cơ hội để tham dự nữa. Từ đó trở đi, Lý Bân Như phải trải qua cuộc sống nghèo khó thất vọng. Bạn bè thân thiết của anh thấy vậy chỉ biết thở dài, họ khuyên anh hãy đến các ngôi làng để dạy học. Anh thấy vậy cũng là cách hay, liền cõng theo rất nhiều sách đi đến một thôn trang nọ, dự định sẽ chuyên tâm dạy học, phát huy tài năng của bản thân mình. Nào ngờ bất hạnh vẫn đeo bám tới cùng. Nửa đêm hôm đó, mưa lũ bất ngờ kéo đến cuốn trôi hết thảy mọi thứ. Bao nhiêu hành lý cùng sách vở đều bị mất sạch. Anh ta may mắn giữ được cái mạng, nhưng từ đó lại trở về cuộc sống nghèo khó, khốn cùng. Chi phủ hỗ trợ cũng tốn công vô ích. Năm đó chi phủ trương hóa bằng, một người rất hâm mộ tài năng của Lý Bân Như, được thăng nhiệm lên chức vận ti ở Quảng Đông. Lý Bân Như trong lòng ôm hy vọng nên đã ngàn dặm xa xôi, trèo đèo lội suối đến Quảng Châu cầu kiến Trương Hóa Bằng. Không ngờ, Trương gia đang có tang sư, Trương Hóa Bằng đã phải trở về quê mấy ngày. Lý Bân Như kiên nhẫn đuổi theo đến nửa đường thì gặp được Trương Hóa Bằng. Sau khi gặp lại, Trương Hóa Bằng rất cảm thông cho anh ta, nhưng cũng thấy thật khó hiểu. Sao lại thế nhỉ? Một người tài hoa như ngươi, sao lại đến cảnh bần cùng đến vậy? ta hiện đang giữ trò đạo hiếu, không thể tiến cử ngươi, nhưng con trai lớn của ta làm quan ở Hàng Châu, trong phủ cũng đang thiếu người. Ta sẽ viết một bức thư, ngươi mang theo rồi đi tìm nó. Ngươi tạm thời ở Hàng Châu an thân cũng không có vấn đề gì. Lý Bân Như vô vàn cảm kích, cầm tín vật đi tới Hàng Châu. Không ngờ, con trai của Trương Hóa bằng nhiễm bệnh tình trạng nguy cấp chưa kịp nhìn thấy tín vật của phụ thân đã vội qua đời. Lúc này, Lý Bân Như đang ở nơi đất khách, không quen biết ai, giống như đã đến đường cùng, ngửa mặt lên trời than trách số phận, tiếc cho một đời bản lĩnh lại gặp quá nhiều chuyện không may, vận xui đều đổ lên đầu. Tích đức làm việc thiện thay đổi vận mệnh. Bỗng nhiên, anh ta thấy một vị trưởng lão dâu tóc bạc phơ, trông rất hòa ái dễ gần, liền nhịn không được mà khóc lóc kể hết những nỗi bất hạnh của cuộc đời mình cho ông lão, còn bất bình nói. Trời xanh thật không có mắt. Tôi cả đời chưa từng làm chuyện gì xấu, nhưng tại sao lại gặp quá nhiều tai họa, cứ hết lần này lại đến lần khác. Thiên lý rốt cuộc là ở đâu? Trường giả nghe anh ta nói xong, liền khuyên nhủ. Không phải đâu, ông trời từ bi với chúng sinh, nào có thiên vị ai. Kiếp này phúc lộc thọ của một người đủ đầy đều là do kiếp trước hoặc lúc trước tích đức làm việc thiện mà thành. Còn như rơi vào cảnh cơ hàn cũng là kiếp trước hoặc lúc trước từng tạo nghiệp mà ra. Người nói kiếp này mình không làm điều ác, nhưng kiếp trước ngươi có thể đã từng làm điều ác hoặc tự cao tự đại, luồn cúi nịnh bợ, hãm hại lừa gạt, không quan tâm đến nỗi khổ của người bị hại, làm ác còn đắc chí Hôm nay chẳng qua là cho ngươi hiểu được những đau khổ mà ngươi từng gây cho người khác mà thôi. Đây gọi là báo ứng, không có gì là oan ức hết. Nếu như đời này những vật rủi mà ngươi gặp phải mà vẫn chưa đủ để trả hết nợ trong quá khứ, như vậy kiếp sau sẽ vẫn phải tiếp tục chịu khổ để hoàn trả, đến khi nào trả xong hết mới thôi. Ta khuyên ngươi, chỉ có lập tức tỉnh ngộ, từ giờ trở đi không oán hận nữa, hãy nuôi dưỡng thiện niệm, làm nhiều việc thiện giúp người, đọc sách hay, làm một người tốt, chính thức sám hối sửa đổi mới có thể biến hung thành cát, không phải chịu khổ nữa. Lý Bân như nghe xong tựa tiếng sấm bên tai, lập tức tỉnh ngộ, từ đó về sau lúc nào cũng cảnh tỉnh bản thân, tuân theo lời khuyên của lão nhân, tích đức làm việc thiện, cứu giúp người khác, về sau quả nhiên đỗ tiến sĩ, tuổi già trôi qua bình an, không còn gặp vận rủi nữa. Tiếp theo, tâm linh cuộc sống xin gửi đến bạn câu chuyện Trong cõi u minh đã có sẵn ý trời Mọi thứ trong đời đều được an bài sẵn Người xưa tin vào thuyết định mệnh và luật nhân quả Cho rằng một đời người đã được trời cao an bài Là căn cứ theo những hành vi thiện ác của bản thân người đó mà định ra trong quyển động linh bổ trí của học giả Quách Tắc Vân có ghi chép về một chuyện chân thực xảy ra vào đầu thời Trung Hoa Dân Quốc đáng để người đời suy ngẫm về sự sắp xếp của đấng tạo hóa trong cõi vô hình. Cuối đời nhà Thanh, đầu thời dân quốc, có một người họ Hùng khi về giả tin theo Phật giáo. Khi đến Bắc Kinh, ông từng ở chùa Quảng Tế một thời gian và đã kể lại một câu chuyện ly kỳ do chính bản thân ông trực tiếp trải nghiệm thời còn trẻ. Khi người họ Hùng còn trẻ, lúc đó vẫn còn là thời kỳ nhà Thanh, ông có một giấc mộng rất rõ ràng. Trong mộng một vị thanh y đồng tử tự xưng là phụ ý chỉ của thần, dẫn ông đi gặp thần. Thanh nghi đồng tử dẫn đường, đi được một đoạn thì đến một nơi biên giới, chỉ thấy thần điện nguy nga, cực kỳ tráng quan hoa lệ. Vào trong thần điện thì ở chỗ cao nhất có một vị thần đang ngồi, phục trang tôn quý hoa lệ như bậc vương giả trong nhân gian. Hai bên vị thần còn có rất nhiều thị giả đứng hầu. Vị thần này hỏi han người họ Hùng, sau khi xác nhận thân phận của ông, thì bảo một người thị giả đứng cạnh mở một cuốn sách lớn ra, mở đến trang ghi chép về ông cho ông xem. Người họ Hùng tiến lên nhìn, thì thấy trên đó viết rất chi tiết về cuộc đời của ông, như ngày tháng năm sinh, giờ sinh, nơi sinh, họ tên cha mẹ, từ nhỏ đến lớn sẽ trải qua những việc gì, khi tham gia khoa cử sẽ nhận được công danh gì, làm chức quan gì và quá trình thăng quan như thế nào, cuối cùng sẽ nhận chức thượng thư bổ lại. Tuy nhiên sau đó lại thêm một hàng chữ, viết rằng Vợ Hùng không có lỗi, nhưng Hùng lại ly hôn vợ, do vậy tất cả danh vọng khoa cử đều tiêu bỏ hết, chức quan chỉ làm đến tham mưu trưởng. Người họ Hùng xem đến đây cảm thấy rất bối rối, Tham mưu trưởng Tham mưu trưởng là chức quan gì? Tại sao ta chưa từng nghe qua? Ông còn đang ngẫm nghĩ thì thị giả đã gấp sách lại. Vị thần nói với ông, người đọc sách khổ học cũng không dễ dàng gì, vậy mà lại làm lỡ giờ tiền đồ của mình như vậy, thật đáng tiếc thay. Ta gọi ngươi đến đây để cho ngươi biết việc này, hiện giờ có thể về được rồi. Thế là thanh y đồng tử lại đưa ông trở về, ông liền tỉnh mộng Người họ Hùng biết giấc mộng này không phải tầm thường Ông bèn tra hết tất cả các chức quan văn võ của Triều Thanh Đều không có chức tham mưu trưởng Lâu dần ông cũng không thực sự để giấc mộng trong tâm nữa Sau này ông tham gia khoa cử nhiều lần Nhưng đều đứng cuối bảng Thời gian trôi qua Đến năm 1895 Chiến tranh giáp ngọ bùng nổ Quân Thanh thất bại Triều Thanh quyết định luyện quân đội theo cách mới dựa theo chế độ quân đội phương Tây, bắt đầu chế định ra một bộ tổ chức biên chế của lục quân cận đại, chế độ chỉ định quan quân. Năm 1904, Triều Thanh chính thức tổ chức lại quân đội, trong biên chế quân đội mới thiết lập chức tổng tham mưu quan nhất viên ở cấp tư lệnh, nhưng vẫn không có chức tham mưu trưởng. Sau khi cách mạng Tân Hợi nổ ra vào năm 1911, quân cách mạng phản thanh của Trung Hoa Dân Quốc chính thức xuất hiện chức vụ tham mưu trưởng. Người họ Hùng có một người bạn thân tham gia cách mạng, làm đô đốc trong Trung Hoa Dân Quốc, đô đốc là chức quan cao nhất ở cấp tỉnh. Người bạn thân này đề cử Hùng làm tham mưu trưởng cho ông ấy. Nhận được tin này, người họ Hùng đột nhiên minh bạch ra rằng giấc mơ mình gặp hồi trẻ là có thật, cũng từ đó hiểu ra đời người là do thần an bài tâm danh lợi của ông giảm đi rất nhiều. Ông không còn muốn làm quan nữa, nhưng không tiện thoái thác vì sợ làm mất lòng người bạn thân, nên bèn đến nhậm chức vài hôm rồi tìm lý do từ chức, từ đó nhất tâm tin theo Phật giáo. Sau khi câu chuyện của người họ Hùng được truyền ra, Tổng thư ký Quốc vụ viện của Trung Hoa Dân Quốc là Quách Tắc Vân đã ghi lại. Lời kết Thời trẻ người họ Hùng này tra hết các chức quan mà không tìm được chức tham mưu trưởng nên không tin lắm. Cuối cùng đến thời kỳ dân quốc thì quả thật có chức tham mưu trưởng, người khác còn ép ông phải làm, dù muốn từ chối cũng không được. Câu chuyện này đã hé mở cho chúng ta rằng sinh mệnh của con người là do thần căn cứ vào thiện ác của mỗi cá nhân mà an bài. Quy luật thiện ác đến cuối cùng rồi sẽ có báo ứng mỗi người cho đến mỗi tổ chức dù tin hay không đều không chạy thoát được. Đảng Cộng sản Trung Quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng chỉ là một tổ chức nằm trong vòng chế ước của pháp lý nhân quả báo ứng. Trên thế giới vẫn còn nhiều người cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay đã xây dựng được một cường quốc về kinh tế, về đối nội vẫn còn có thể tiếp tục thống trị người Trung Quốc, kỳ thực không phải vậy. Bởi vì tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc quá lớn, Thượng Thiên từ sớm đã định ra an bài lịch sử trời diệt Trung Cộng. Đảng Cộng sản Trung Quốc sở dĩ có thể sống lay lắt đến hôm nay chính là vì chư thần còn đang đợi ngày càng nhiều người Trung Quốc thức tỉnh, thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng là đang đợi ngày càng nhiều các quốc gia khác thức tỉnh, đoạn tuyệt quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc để sau này không cần phải vì có liên quan với Đảng Cộng sản Trung Quốc mà phải chịu trừng phạt chung với tổ chức tà ác ấy. Trong câu chuyện trên người họ Hùng trước đây không tin giấc mộng, nhưng đến đúng thời điểm thì chức tham mưu trưởng không làm không được. Hiện giờ có người không tin trời diệt Trung Cộng, nhưng tới thời khắc mà thần định lại rồi, thì sợ rằng muốn thoát ly khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng không còn cơ hội nữa. Nếu muốn tránh được bi kịch trong tương lai, thì chỉ có cách là tranh thủ hiện giờ vẫn còn thời gian, còn cơ hội, nhanh chóng tỉnh ngộ